thì đúng không y chang cái hình của chị đó dạ. cái này 2 triệu đó ờ hai triệu là đâu có tai nghe đâu đúng không mình phải mua, không, mua tai, tai nghe, nghe thì chị phải mua sao? thêm cái tai nghe là về đấy cái tai nghe nào nghe cũng được à. còn cái em sẽ tặng chị cái jack này chị về đấy tai nghe là cắm được à, vậy. còn nếu chị mua hết tai nghe là 150 ngàn một cái à. có sẵn jack luôn à, thì, chắc lấy luôn tại vì thầy dạy là có tai nghe luôn đâm ra mình muốn à tai nghe là chẳng quen là mình nghe nó nó nó nó, nó nhỏ nhỏ thôi Ờ, ờ. nghe giống như là cho đỡ ồn tai khỏi à. làm phiền người khác ấy à, à. Này, thử đây tại vì cái này nó có mấy cái chức năng học giống như tự học trên đàn ấy à, à. Nên chị bấm vô song banh này này song banh này đấy tìm bài này trên đàn chịu thôi từ vì mình đâu có rành ba cái này đâu bây giờ bé nó học thì thầy kêu mua cái đàn đấy à mua thì, cây giống vậy à? ờ, mua cây giống vậy thì mua thôi chứ còn cũng không có rành Thank you. thành nó cũng không không hay nhưng mà giờ tầm giá hai triệu là hợp lý tai nghe trăm rưỡi ha ờ. 2 triệu mốt trăm năm ngàn không bớt à À, nó khỏi giống như là bị quá nhiễu ở ngoài nó ồn ào giống như lớp nhạc đông quá mỗi người đi học cái ừ, đánh cho nó không bị ồn ào này em có mua cái này thôi hả cái cái tai nghe này thôi hả thì 150 ngàn thì chỉ vậy thôi chứ còn chị mua